Đây là ngón chân của một con vọc bị trật khớp và bây giờ Tuyun sẽ hướng dẫn các bạn điều trị gãy xương hoặc trật khớp xương cho loài vọc nhé. Trường hợp này, ngay cả bác sĩ thú y cũng bó tay vì đây là loài vật quý hiếm, không bác sĩ nào dám giúp sợ bị liên lụy. Và không phải ai cũng có kinh nghiệm để cứu chữa, chỉ có Tiun có nhiều năm nghiên cứu, giúp đỡ và am hiểu loài vật nên Tiun biết cách cứu cho nó thôi. Cứ nhìn thấy cảnh các loài vật bị con người làm khổ là Tiun quyết định chia sẻ mặc kệ rủi ro. Miễn các bạn xem được clip này là đã có cơ hội cứu chữa cho động vật đúng cách. Và Tiun chỉ là người giải cứu động vật để bảo tồn thiên nhiên cho Việt Nam. Nhưng tại sao Tiun lại bị chính quyền hăm dọa, nuôi thú quý hiếm là bị bắt nhốt? Chẳng lẽ mọi người không muốn Tiun cứu động vật và để chúng bị bắt bán sang Trung Quốc hết sao? Theo bạn Tiun làm đúng hay sai? Không ai cứu loài vật, Tiun phải tốn rất nhiều tiền cứu chúng rồi thả lên bán đảo Sơn Trà thì lại bị săn trộm do những ông lớn làm trong bộ máy nhà nước thao túng bắt bán sang Trung Quốc tiếp Tiun cứu giúp động vật thì cản trở không cho nhưng lại đem bán nước ngoài thì được là sao nên các bạn yêu quý động vật muốn chúng được cứu thì phải ủng hộ Tiun đăng ký kênh youtube của Tiun thật nhiều thì Tiun mới có thể chia sẻ nhiều thông tin giải cứu và hướng dẫn chăm sóc động vật cho các bạn nhiều hơn nữa chứ các bạn đăng ký ít quá mà tôi đăng lên là Tuyun sẽ bị kiếm chuyện. Tôi báo cho các bạn biết Tuyun không thể chết nhưng Tuyun sẽ có thể bị hại chết. Tuyun giờ đang rất hy vọng công an Việt Nam sẽ bắt bọn săn trộm bán thú sang nước ngoài triệt để và thông cảm cho việc làm của Tuyun vì tình yêu dành cho tất cả loài vật. Tuyun muốn là cầu nối giúp con người tìm được sự liên kết với các loài vật nên Tuyun phải chia sẻ với cộng đồng. Tuyun phải thâm nhập vào thực tế giống như có câu: ta không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống để cho các bạn thấy được rằng giữa con người và loài vật nó có sự liên kết với nhau con người phải yêu quý bảo vệ động vật thì thế giới mới không bị tận thế quay lại cái vấn đề con vọc này nó chơi leo trèo nghịch phá không biết làm sao bị trật khớp chân hay là gãy xương nên cần phải chụp x quang mới biết rõ tình hình mà bác sĩ không ai chịu giúp họ lại phân biệt đối xử giữa mạng con người và con vật các bác sĩ thú y đó nha các bạn các bạn thấy bác sĩ làm vậy là đúng hay không còn đòi tịch thu con vật của Tiun giải cứu nữa Tiun bỏ gần 20 triệu đồng Việt Nam là gần 1.000 đô la để cứu nó lúc nó còn đỏ hỏn trên cây chưa kịp nuôi lớn để thả về rừng mà đòi tịch thu của Tiun là sao trong khi con vọc của Tiun đang đau đớn thương tật thế này không cứu mà đòi tịch thu muốn tịch thu của Tiun để làm hại nó thì đúng hơn sao Tiun biết chắc rằng quý vị sẽ nuôi nó tốt hơn Tiun quý vị có đọc được suy nghĩ của nó như Tiun không làm sao có thể qua mặt được người cá chứ bởi vậy tôi rất muốn giúp mọi người hiểu được suy nghĩ của loài vật để dẹp bỏ được hết tham sân si mù quáng này đi thì thế giới mới có ngày hòa bình an lạc bây giờ là Tiun không tìm được nơi nào chụp ít quang cho bé vọc này hết mà cái nơi chịu chụp á thì lấy giá tiền gấp 10 lần giá tiền chụp ít quang bình thường là chụp có cái xương vậy thôi mà lấy cả chục triệu là chỉ chụp xem con vọc có bị gãy xương hay không mà lấy cả chục triệu nên hôm nay sẵn tôi quay cái clip này cho những cái trạm thú y cái bệnh viện gì đó không biết đã từ chối cứu con vọc là quốc bảo của Việt Nam này biết rằng tự tay Tiun cũng có thể chăm sóc tốt và chữa lành thương tích cho loài vật không cần phải hỗ trợ cũng được rất đơn giản các bạn à chỗ vết thương của bé vọc bị sưng lên thế này Tiun nhờ người nhà có mật gấu thoa đều lên chỗ đó rồi quấn bông gòn quanh cái chỗ sưng rồi nẹp cho nó giữ thẳng nhưng không bó sát nha hạn chế cho con vọc leo trèo nhảy nhót khoảng 3 tuần thôi một ngày tháo vết thương ra ngâm nước muối một lần và cho nó uống thuốc hỗ trợ kèm theo thuốc này thì các bạn có thể hỏi bác sĩ thú y mua cho mấy con khỉ mà bị gãy xương á, thì bác sĩ họ sẽ chỉ uống cái thuốc gì chứ đừng có nói con vọc họ đòi tịch thu giống như tiêu nữa đó như vậy là xong phần còn lại là ý trời vì những con vật quý hiếm không được luật pháp bảo vệ này nó cũng như con người cũng có sinh lão bệnh tử, tai nạn vô thường xảy ra. Thường xuyên, nếu không có người như Tiun bất chấp cứu nó thì chắc loài vọc ở Việt Nam cũng không thể sống sót. Còn bao nhiêu con nữa đâu các bạn ơi.